Rồi trên đường xuống phòng y tế á, thì mình ráng cử động và mở con mắt đang chảy máu của mình ra xem là nó có hoạt động được không. Thì mọi người biết sao không? Con mắt bình thường, con mắt không bị thương của mình á, thì nhìn mọi vật xung quanh với cái hướng bình thường. Nhưng khi mình mở tới con mắt bị thương, bị chảy máu ra thì nó nhìn mọi thứ theo cái chiều ngược lại Mọi người tưởng tượng đi ha, như là mọi người đang xem vlog của mình thì mọi người thấy mình ngồi bình thường như vậy ha. Nhưng khi mình nhìn qua con mắt đang chảy máu lúc đó của mình á Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình Thời đi học á, có một cái sự kiện gì đó khiến bạn nhớ mãi không quên không? Đối với cá nhân mình thì có. Nó được xem như là một bước ngoặt cuộc đời, một cái sự kiện mà có thể đến già. Mình vẫn sẽ không quên được luôn. Đó là mình đã từng bị đánh trong trường. Trường cấp 2 mình học á. Không biết hiện giờ ra sao nha, nhưng mà hồi đó thì có cực kỳ nhiều thành phần trẻ trâu, đàn anh, đàn chị trong lớp kiểu ta đây ấy. Mình và tụi bạn của mình cũng từng là nạn nhân của bọn chúng cả về thể xác lẫn tinh thần mà khi mà nhắc đến nạn nhân của bạo lực học đường á, thì đừng chỉ nghĩ đến những cái vết thương ngoài da không thôi nha cả những cái vết thương trong nội tâm á, trong tâm hồn á, nó cũng rất là lớn đó mà có thể về sau á, những cái vết thương ngoài da nhiều khi đã hồi phục từ đời nào rồi nhưng những cái tổn thương trong tâm hồn á, thì dù một người có mạnh mẽ đến đâu á, thì chắc cũng sẽ có hàng ít nhiều trong thâm tâm của họ đó về sau á, thì mình ít là nạn nhân của bọn chúng hơn. Vì dường như trong quá trình mà bị bắt nạt ấy, mình dần thích nghi được với môi trường đó. Và trong đầu mình lúc đó nảy ra cái suy nghĩ về nè, mày phải giữ lên kỹ, mày phải tỏ ra vẻ bất cần đời, giang hồ lên thì tụi nó nhìn vào, tụi nó mới không dám đụng vào mày. Hoặc là tìm một cái đối tượng khác dễ sơi hơn. Lúc đó mình thật sự nghĩ như vậy. Vì cái thứ nhất á, là có thể tự bảo vệ được chính bản thân mình cái thứ hai á, là có thể bảo vệ cả những người bạn của mình nói bảo vệ những người bạn của mình á, thì thì hơi quá vì thực sự mình mình không vĩ đại được như vậy vì lúc đó bản thân mình mình cũng lo chưa xong mà mình kiểu um, chỉ hy vọng á, là khi mà tụi nó nhắm vào bạn mình á, thì cái thứ nhất mình có thể đỡ lời giùm bạn mình hoặc là cái thứ hai á, là mình có thể đánh lạc hướng của tụi nó có thể cái lời nói nội tâm lúc đó của mình là giữ lên giang hồ lên nó có phần không mấy là tích cực và kiểu không nên đưa ra làm lời khuyên cho những bạn trẻ trong những cái trường hợp tương tự như mình nhưng mà thật sự lúc đó mình chỉ nghĩ ra được mỗi cái cách đó thôi đối với mình á học giỏi á thì tụi nó sẽ nghĩ là mọt sách còn nếu mà mét giáo viên á thì càng về sau sẽ càng là đối tượng để tụi nó bắt nạt mà thôi và có lẽ à, có một điều ăn sâu vào xương máu xương tủy của mình rồi đó là tính mình vốn hiền như cục bột vậy từ thời học mẫu giáo á là mình đã luôn nhận được full điểm bé khỏe bé ngoan với những cái lời phê bình như là ừ, chăm ngoan nè luôn nghe lời thầy cô nè thương yêu bạn bè nè thì mình với có hoàn cảnh như vậy á thì mình chỉ có thể ra vẻ giang hồ nhất có thể chứ làm gì mà biết quấn lộn có lẽ mọi người xem những cái vlog của mình á thì mọi người cũng cảm nhận một phần nào đó sự hiền như bột của mình mà phải không <laughs> rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới mình nhớ hôm đó là hôm thi cuối kỳ ngay lúc nộp bài chuẩn bị ra chơi á thì từ đâu xuất hiện một thằng phía sau lưng mình bắt đầu mình một cái mà thằng đó thì nổi tiếng trong trường với là kiểu là nóng tính dân thể thao nữa mà mình cực ghét ai bắt đầu mình như vậy đầu là nơi thiên liêng để thờ cha thờ mẹ ba mẹ mình còn chưa bao giờ đánh đầu mình như vậy nó là ai mà dám lấy cái quyền đánh đầu mình như vậy cơ chứ nên mình á mới quay qua ngày sau đẩy nó một cái mà kiểu mà dùng sức hơi bị nặng á nên nó nó lộn nhào xuống bàn luôn từ cái giây phút đó là mình rồi xác định cái chuyện theo sau á chắc chắn không còn là chuyện nhỏ nữa vì mình đã đụng vào cái tôi của nó rồi cái tôi của tụi con trai á, rất là lớn đặc biệt á, là ở trong giai đoạn cái độ tuổi này nữa mình cũng như vậy chẳng phải vì vậy mình mới đẩy nó ra sao mà mình lúc đó thì cũng không muốn mọi chuyện đi tới mức căng như vậy nên mình là người chủ động đi về hướng nó và chủ động đỡ nó vậy coi như là um, xí xóa cho qua mọi thứ đi không mọi người ơi mọi chuyện không có đơn giản như vậy mình đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi <laughs> ngay lúc mà mình dìu nó mình chưa kịp làm gì hết chỉ đưa gương mặt mình sát lại thì từ đâu một cái bàn tay giọng thẳng vô mắt phải của mình và mắt kiến phía bên phải của mình vỡ ra luôn máu mắt của mình cũng tuôn trào tuôn theo cái tần suất á, mà mọi người tưởng tượng đi một người chảy máu mũi á, là tần suất máu của họ cũng chảy liên tục nhiễu nhiễu xuống sàn á, làm mắt của mình tình trạng lúc đó cũng y chang như vậy luôn lúc đó mọi chuyện rất là loạn đối với mình đó là mình loạn trạng luôn mình mình chỉ nhớ là quan cảnh lúc đó rất là lộn xộn. Rồi mọi người từ những cái phòng thi khác nhau á, ồ ra, tập trung ngay phòng thi của mình để xem chuyện gì đang xảy ra. Và mình cũng nhớ lúc đó có một người bạn hoặc là một người thầy á, chạy tới dìu mình đi xuống phòng y tế. Rồi trên đường xuống phòng y tế á, thì mình ráng cử động và mở con mắt đang chảy máu của mình ra xem là nó có hoạt động được không thì mọi người biết sao không? Con mắt bình thường, con mắt không bị thương của mình á, thì nhìn mọi vật xung quanh với cái hướng bình thường. Nhưng khi mình mở tới con mắt bị thương, bị chảy máu ra, thì nó nhìn mọi thứ theo cái chiều ngược lại. Mọi người tưởng tượng đi ha, như là mọi người đang xem vlog của mình, thì mọi người thấy mình ngồi bình thường như vậy ha. Nhưng khi mình nhìn qua con mắt đang chảy máu lúc đó của mình á, thì mình đang ngồi trên trời chỏng cái đầu xuống đất. Theo tâm lý lúc đó, đáng lẽ là phải rất là hoảng loạn chứ phải không? Nhưng không, mình bình tĩnh một cách lạ thường. Có lẽ một phần là vì mình không muốn mọi người thấy mình khóc trong cái hoàn cảnh lúc đó. Đợi đến khi mẹ mình vào trường đón mình đi bệnh viện á, cái khúc mà dìu mình ra tại vì đường ra bệnh viện là phải đi qua một cái cổng trường tới cái khúc mà chiều mình ra cổng trường á đó thật sự là một cái trải nghiệm tâm lý nặng nề đối với mình. Mọi người biết á, sân trường là nơi tụ tập rất là nhiều người, những người đang hóng hớt cái sự kiện đó mà. Mình không có muốn đi ra để rồi mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình như một kẻ thương hại. Nên mình cứ chần chừ chần chừ ở trong mãi thôi. Chỉ đến khi á, mà vào bệnh viện rồi á, thì lúc đó mình mình đứng không vững nữa mình mình không giữ được thăng bằng nữa tới nỗi mà mẹ mình phải kiếm một cái xe lăn của bệnh viện mà cho mình ngồi xuống mà đẩy mình vào bệnh viện đến khi vào phòng bệnh rồi á khi mà chỉ còn hai mẹ con thôi á thì khúc đó mình mới dám khóc trong cái rủi nó có cái may mọi người ơi bác sĩ lúc đó nói với mình rất là nhiều điều nhưng mình chỉ nhớ duy nhất một điều tới bây giờ thôi đó là bác sĩ nói là cũng hơn á là trong con mắt đang bị chảy máu lúc đó là không có mảnh kiến gì hết. Và rồi, mình bỏ lỡ cái kỳ thi đó. Bỏ lỡ luôn những cái môn thi đang dở dàng. Mình nằm ở nhà nghỉ một khoảng thời gian dài, khoảng hơn một tháng luôn. Trong cái khoảng thời gian đó, mọi người biết không, mình rất là sợ luôn. Bởi vì á, khi mà mở mắt ra là đầu mình nhức bưng bưng lên. Mắt ói nữa. Một bên mắt của mình á, thì nhìn mọi thứ bình thường còn bên mắt bị thương á, thì nhìn mọi thứ theo một cái hướng ngược lại, một cái chiều ngược lại. Trong đầu mình lúc đó rất là hoảng loạn. Mình cứ nghĩ á, là có khi nào mình sẽ không thấy đường nữa không? Nếu mà như vậy á, thì tương lai của mình sẽ ra sao đây? Hoàn cảnh lúc đó của mình à? Thời gian lúc đó của mình à? Trong đầu mình lúc đó chỉ có mỗi một từ sợ thôi nghĩ lại cái khoảng thời gian lúc đó mình cảm thấy thương gia đình mình kinh khủng luôn mọi người mẹ và mẹ nuôi của mình là người luôn túc trực ở giường bệnh của mình luôn nói những cái lời động viên mình mua những món ăn mình thích ăn nhất để mình lên tinh thần họ biết là mình không để xem được tivi nên nó là mở những cái chương trình radio như là thay lời muốn nói của cô Quỳnh Hương cho mình nghe còn thằng em của mình á thì luôn hỏi thăm sức khỏe của mình nghĩ lại á là mình cảm thấy bây giờ mình nghiêm khắc với nó uh, hơi quá mình cảm thấy hơi có lỗi với nó <laughs> nói chung á là cái khoảng thời gian sau á thì nó cũng có rất là nhiều chuyện để mà kể nhưng thôi chắc mình hẹn mọi người ở dịp khác ha còn cái chính á là sau khi mình hồi phục lại á thì um, lâu lâu nó cũng có di chứng nhưng mà cũng có một chút xíu à còn bạn mà đánh mình á thì cũng có lệ nhà mà xin lỗi mình rồi tới đây thì mình xưng hô là bạn đi ha um, thì mình cũng không có chấp nhất người ta làm gì thì cũng ok thôi bạn xin lỗi thì tôi cũng chấp nhận thôi hỏi mình á, là có hối hận không vì cái hành động á, là đẩy người ta để rồi mình là người bị anh đánh á, thì mình sẽ trả lời là không vì mình nghĩ đó là tôn nghiêm của người con trai mỗi người con trai đều nên có những cái giới hạn của bản thân và và phải bảo vệ những cái giới hạn đó của bản thân chứ điều khiến mình hối hận là lúc đó mình đã không phản xạ kịp mình không biết chạy đi thay vì đâm đầu ngược lại đỡ người ta để rồi mình là người bị anh đánh mình hối hận về điều đó thôi <laughs> từ đó cũng tạo nên một cái sự một cái cột mốc cuộc đời cho cá nhân mình đó là phải tập thể dục nhiều lên mình á bị đánh là vì mình không phản xạ kịp mà người đánh mình á lại là dân thể thao là cầu thủ đại diện cho trường đi thi đấu nữa bạn đã tập thể dục rất là nhiều nên mình cũng phải tập thể dục nhiều thường xuyên để mà kiểu ít nhất á, là để mà nâng cao khả năng tự vệ của bản thân vì mình nghĩ á, là muốn bảo vệ được những cái lý tưởng mà bản thân đặt ra á, thì ít nhất bạn cũng phải có đủ sức khỏe cái đã ok